Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ hai ngày 19 tháng 7 năm 2021, tức ngày 10 tháng 6 năm 2021 âm lịch, ngày Mậu Thìn, tháng Ất Mùi, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Mậu Thìn hôm nay là Canh Tuất, Bính Tuất. Con giáp xung tháng Ất Mùi là Kỷ Sửu, Quý Sửu, Tân Mão, Tân Dậu. 1. Tử vi tuổi Tý, dưới sự giúp sức đắc lực của tam hợp, người tuổi Tý là người làm việc nghiêm túc sẽ có một ngày thuận lợi, bạn sẽ đạt được mục tiêu và kế hoạch đã đặt ra, chỉ cần bạn quyết tâm và giữ tinh thần lạc quan, không sợ khó khăn, thách thức. Người làm kinh tế cũng có thể đưa ra những quyết định đầu tư kinh doanh chính xác trong ngày hôm nay. Hơn thế, bản mệnh còn may mắn tiếp xúc và tạo quan hệ được với một vài đối tác đáng tin cậy, giúp ích cho tương lai. Tuy nhiên thổ khắc thủy khuyên bản mệnh cần phải dành nhiều thời gian hơn để quan tâm đến các vấn đề của gia đình mình, nếu giữa đôi bên xảy ra xích mích thì hai vợ chồng nên trò chuyện thẳng thắn với nhau chứ không nên chờ một bên chịu thua trước. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn, Thân. 2. Tử vi tuổi Sửu. Người tuổi Sửu cần chuẩn bị tinh thần gặp phải những điều không như ý trong sự nghiệp do chịu tác động xấu của cục diện tương phá. Chớ cảm thấy chán nản và thất vọng khi nhiều chuyện đang thuận lợi bỗng dưng gặp trục trặc, Bên cạnh đó, con giáp này cần đề phòng những kẻ tiểu nhân xuất hiện xung quanh mình, bởi rất có thể họ chính là kẻ đã ném đá giấu tay, khiến công việc của bạn vướng phải nhiều trở ngại. Hãy chú ý các đối tượng chủ động tiếp cận mình. Kiếp tài cũng cho thấy bản mệnh là người thông minh nhưng quá cứng nhắc, không quen hợp tác với người khác mà luôn làm theo ý mình. Làm việc nhóm ngày là xu hướng của xã hội, bạn nên học cách làm việc chung, không nên tự tách mình ra khỏi tập thể. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ quý nhân phù trợ, tị, dậu, hợi. 3. Tử vi tuổi dần Người tuổi dần vốn nhanh nhẹn, năng động, sẵn sàng đối diện với khó khăn, thử thách, song dưới ảnh hưởng của thiên quan, bản mệnh lại thành ra nóng vội, dễ bị kích động khi nghe lời khích bác của người khác, dễ đưa ra những quyết định sai trái. Trong ngày hôm nay, bạn còn dễ vướng phải những chuyện tranh đấu giữa bạn bè, đồng nghiệp, sự cạnh tranh lành mạnh có thể giúp bạn tiến bộ, nhưng nếu là sự cạnh tranh với mục đích xấu thì bạn nên chủ động tránh xa. Mộc khắc thổ, có thể con giáp này sẽ nảy sinh mâu thuẫn với con cái. Bạn không nên nóng nảy khi con cái có thái độ chống đối hoặc cãi lời mình. Cả hai đều cần phải lắng nghe và thông cảm cho nhau nhiều hơn để hạn chế những bất đồng trong quan điểm. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, tuất, hợi. 4. Tử vi tuổi mão, Nhờ có tam hội giúp sức, những kế hoạch được thực hiện từ trước của người tuổi mão đang tiến triển bền vững và nhanh chóng. Vì lý do này, bản mệnh trở nên tự tin và quyết đoán hơn, bạn biết rằng mình chẳng hề thua kém bất cứ ai. Quý nhân xuất hiện có thể giúp bạn chỉ ra hướng khắc phục những khúc mắc trước mắt cũng như đưa ra định hướng cho tương lai. Vì thế, nếu có điều gì còn băn khoăn, bạn cần chia sẻ này chứ không nên giấu trong lòng. Tuy nhiên, Mộc Khắc Thổ khuyên bản mệnh hãy quan tâm đến nửa kia của mình nhiều hơn, Vợ chồng cần thống nhất ý kiến với nhau chứ không nên mỗi người một ý, ai làm việc nấy như vậy. Đôi bên đều cần phải chịu khó thay đổi để dung hòa với nửa kia. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, thìn, tuất. năm Tử vi tuổi thìn, Thứ hai này, người tuổi thìn trở nên cực kỳ cứng đầu và cố chấp do phải chịu cục diện tự hình tác động. Bạn chẳng muốn ai can thiệp vào công việc mình đang làm, cũng như không muốn hợp với người khác vì nghĩ rằng người ta sẽ mang đến rắc rối cho mình. Ngoài ra, bạn cũng rất độc đoán, sẵn sàng đối đầu với những ai có ý kiến trái ngược. Đây là lý do khiến người khác không muốn tiếp xúc với bạn, dù bạn có đạt được thành tích cao đi chăng nữa. Đừng vô tình khiến môi trường làm việc trở nên căng thẳng không cần thiết. Thổ vượng khuyên bản mệnh cần phải nhìn nhận vấn đề trước mắt thật rõ ràng, không nên khăng khăng với ý kiến của riêng mình, không chịu lọt tai lời khuyên ngăn của bất cứ ai, Đừng luôn cho rằng người khác luôn sai, còn mình thì luôn đúng. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, thân, dậu. 6. Tử vi tuổi tỵ Thiên ấn chiếu mệnh, người tuổi tỵ vốn rất thông minh và linh hoạt có thể đưa ra nhiều cách xử lý khác nhau với những vấn đề tưởng chứng phức tạp. Điều này giúp bạn dễ dàng gây ấn tượng với đồng nghiệp và cấp trên. Tuy nhiên, bạn cần học cách hợp tác với mọi người, Đôi khi, bạn cho rằng làm việc với người khác khiến bạn không thể phát huy hết khả năng, nhưng thực ra có nhiều lúc, nhờ có tập thể, bạn sẽ đạt được những thành công ngoài mong đợi. Hỏa sinh thổ, bản mệnh có một ngôi nhà khá yên bình. Gia đình là chốn nghỉ ngơi của bạn sau một ngày làm việc đầy vất vả. Chỉ cần về đến nhà, nhìn thấy người thân là bạn đã cảm thấy thoải mái, thư giãn ngay. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, mùi, thân. 7. Tử vi tuổi ngọ Hỏa sinh thổ, người tuổi ngọ xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp nhờ có tính cách cởi mở, phóng khoáng, nhiệt tình giúp đỡ người khác. Bạn tin tưởng rằng nếu gặp khó khăn, mình sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ của nhiều người. Trong gia đình, bản mệnh luôn quan tâm và nhường nhịn nửa kia, do đó đôi bên không bao giờ nặng lời với nhau, dù đôi bên có ý kiến trái chiều đi chăng nữa. Cứ duy trì được tình cảm như hiện giờ, hai người có thể cùng nhau vượt qua mọi sóng gió trong cuộc đời.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 bạn cũng nhìn rõ bản chất của con người hơn. Hôm nay, bạn không nên vội vàng đưa ra phán đoán hoặc dễ dàng tin theo lời từ một phía của bất cứ ai. Nếu có vấn đề gì xảy ra, bạn cần biết cách quan sát và lắng nghe đa chiều để không rơi vào bẫy của những kẻ muốn lợi dụng mình. Nếu có ý định xuất hành vào ngày hôm nay, bạn nên đi về hướng đông nam để gặp hỷ thần hoặc hướng bắc để gặp tài thần. Như vậy, bạn sẽ gặp nhiều may mắn hơn trong công việc, nếu là việc ký kết làm ăn, bạn sẽ tìm được mối đầu tư hứa hẹn giờ tốt trong ngày 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ Mão, Tỵ, Ngọ. 9. Tử vi tuổi thân. Người tuổi thân được tam hợp phù trợ nên bạn làm việc vô cùng hiệu quả, nhờ thế, bạn cũng cảm thấy hào hứng hơn hẳn ngày thường. Đáng mừng hơn nữa là bạn cũng nhận ra điểm mạnh của mình và có cách phát huy hợp lý. Những ai cần tham gia thi cử gặp nhiều may mắn trong ngày hôm nay. Bạn có thể chinh phục được mọi câu hỏi, chỉ cần ôn luyện kỹ càng trước đó và giữ bình tĩnh khi bước vào phòng thi. Tuy nhiên, bạn cũng chớ nên có thái độ chủ quan, lơ là đây nhé. Thổ sinh kim cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia vô cùng hòa hợp. Bạn thường chia sẻ nhiều khó khăn, khúc mắc trong cuộc sống với nửa kia của mình rồi từ đó đôi bên sẽ tìm ra cách giải quyết thích hợp nhất. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, thìn, tị. 10. Tử vi tuổi dậu Người tuổi dậu thường hay do dự, thiếu quyết đoán, đặc biệt là khi nghĩ tới những định hướng cho tương lai. Nếu còn đang băn khoăn, nhị hợp cho thấy bạn có thể xin lời khuyên của những người đi trước đáng tin tưởng. Trong các mối quan hệ xã hội, bạn là người nổi bật và được yêu mến nhờ có cách đối nhân xử thế hợp lý. Bạn luôn đối xử thật lòng với những người chân thành với mình, đồng thời chủ động giữ khoảng cách với những kẻ có ý đồ xấu. Thổ sinh kim, mối quan hệ gia đình của người tuổi này rất hòa hợp. Bạn và nửa kia luôn yêu thương và thấu hiểu nhau, Nửa kia là động lực giúp bạn không ngừng tiến lên, cho dù bạn phải đối diện với khó khăn gì đi nữa. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn, Tỵ. 11. Tử vi tuổi Tuất. Cục diện tương xung khiến người tuổi Tuất gặp phải nhiều vấn đề trong sự nghiệp. Nếu bạn là người mắc khuyết điểm, hãy dũng cảm đứng ra nhận trách nhiệm và tìm cách khắc phục chứ không nên tìm cách đùn đẩy, thậm chí đổ tội cho người khác. Trên phương diện tài lộc, những người làm ăn kinh doanh tránh ký kết những hợp đồng quan trọng vào ngày hôm nay để tránh thất thoát. Cho dù bạn có sốt sáng làm giàu đến đâu thì cũng cần bình tĩnh chờ thời cơ thích hợp. Trong ngày thổ vượng, bản mệnh cần phải chú ý nhiều hơn đến sức khỏe, tránh tham công tiếc việc, làm việc quá sức. Hãy nghỉ ngơi điều độ để không mắc phải các bệnh như xương khớp, dạ dày, thần kinh. Hãy nhớ rằng có sức khỏe mới có sức lực làm việc. Giờ tốt trong ngày, 3 giờ đến 5 giờ quý nhân phù trợ, thân, dần, ngọ. 12. Tử vi tuổi hợi Thổ khắc thủy, người tuổi hợi còn độc thân cần phải chú ý đề phòng những người tiếp cận mình với ý đồ không lành mạnh. Dù được nhiều đối tượng khác giới săn đón, bạn cũng không nên biết cách giữ khoảng cách thích hợp, không nên buông thả bản thân. Những người đã có gia đình quan tâm đến nửa kia nhiều hơn, không nên làm việc theo cảm xúc của riêng mình, bởi như vậy là ích kỷ. Muốn xây dựng gia đình hạnh phúc, vợ chồng bạn cần phải có sự thấu hiểu và đồng lòng hơn nữa.